Sa xa nâng nhà trao địa tế chẳng sa xa nâng nhà còn đèn đèn ê nhỏ và kê lo xa nô nọ bùa yô trà mô ra có trang trang cha uan nghe nhỏ có đồ chỉ xa cây mua trái đã có mồ lo chỉ bao cũ cho xe yêu từ thao từ thao tư chỉ múa cũ là tia tia thọ có gió tia ư tê mi nhòa khao la chỉ múa cũ ba nè lơ nu nó ya to rau nó tê yêu cho nè chê tia tia cho xia cho ba giao lá ru ru rong cao li tu lu la yo an tre tua ku sa te wan de so xia yo tu lòm hò Yo tì thao tư Chỉ mua cú là tia tia Thọ có gió tia Ư tê mi nhòa khao la Chỉ mua cú ba Nè lơ nu nó ya to che tia tia nó cho xe cho ba yêu lá ru ru rong cao li tu lu la yo an tre tua cu sa te wan de so xe yo tu